Bạn sẽ tăng ai vào video này? Người ta say rượu say tình, còn em ngốc nghếch say mình anh thôi. Hãy gửi video này cho người yêu của bạn đi. Gửi tới nhỏ người yêu, em đừng có mà láo nháo. Anh vớt em lên giường đó nhá. Mà em, mà em cách bạn gửi video này cho người yêu của mình. Khi nào xe đạp hết xăng, xe tăng thùng bánh, thật sự có tập cuối, thì em hết yêu anh. Bạn sẽ gửi video này cho ai? Cho hỏi bạn trước màn hình, làm thế nào mới tán đổ được bạn? Hãy gửi video này cho đứa chê bạn ế Lợi tao có người yêu Tao in ảnh dán vào cổng nhà chúng mày Cái tội trêu tao không có người yêu Hoa Ngủ ngon em nhé Qua đêm nay Tôi đã thương em lâu rồi sao em chẳng nhận ra Và tôi đã thương em như là Bạn sẽ gửi video này cho ai? Có Mai, có Quất, có Đào, có thêm cậu nữa Ngọt ngào cả năm Mang lời cát tràn ngàn Yêu thương hạnh phúc xung vầy Tết năm nay nồng ấm đông đầy Hãy gửi video này cho người yêu của bạn đi, mặt anh tuy dâm nhưng tâm anh thiện. Không chơi thuốc phiện chỉ nghiện yêu em Bạn sẽ gửi video này cho ai? Người ta thì thích mọi thứ trên đời, còn anh thì thích chọn đời bên em.